vượt ngàn trùng sóng gió qua cùng người bên ta mong tìm nhau nơi phương xa người mang đắng cay không sao nói hết suy tình năm ấy vậy mà nàng bước đi không nhớ đến những ân tình lúc xưa để một người chờ trên tháng năm dù cho tâm can khi nắng mang người giờ này bên ai còn ta đứng ngóng bao ngày qua lệ thành dòng ướt đi làm sao nói hết cho tình năm ấy như hoa kia phân phương từ cơn gió rơi theo dòng nước trôi mang bi thương ai oán cất tiếng ca như than van đời thế nhân người còn nhiều chất chứa ôm nỗi đau nên sâu bao ngày khi cơn mưa ngang qua thêm lành băng cô đơn kiếp này lòng nhiều điều luyến tiếc mà dòng tố kéo đen trong đời người rời thuyền năm ấy quên đi hết lời thề ngày xưa đi qua bao gian khó mong giây phút tôi cùng với nàng sẽ không rồi lại sinh tử mà chỉ đổi lấy giây phút vội vàng cớ sau đời còn ngang trái lời chân ái vẫn chưa kịp nói Đã quên bước lạnh lùng để ta đơn cơ một mình ở chốn đây thảo nguyên năm ấy liệu rằng nàng có nhớ không tác nhật lại được đỡ minh chứng cho ta mãi đợi nàng Những sau số kiếp này cứ đầy gian trung và trắc trở liệu trên thế gian này có còn tồn tại tình yêu vinh cửu chăng vượt ngàn trùng sóng gió qua tung bên ta mong tìm nhau nơi phương xa người mang đắng cay không sao nói hết suy tình năm ấy vậy mà nàng bước đi không nhớ đến những ân tình lúc xưa để một người chờ trên tháng năm dù cho tâm can khi nắng mang người giờ này bên ai còn ta đứng ngóng bao ngày qua lệ thành dòng ướt mi làm sao nói hết cho tình năm ấy như hoa kia phân phương từ cơn gió rơi theo dòng nước trôi mang bi thương ai oán cất tiếng ca như than van đời thế nhân người còn nhiều chắc chưa ôm nỗi đau nên sâu bao ngày khi cơn mưa ngang qua thêm lành băng cô đơn kiếp này lòng nhiều điều luyến tiếc mà dòng tố kéo đen trong đời người rời thuyền năm ấy quên đi hết lời thề ngày xưa người giờ này bên ai còn ta đứng ngóng bao ngày qua lệ thành dòng ướt mi làm sao nói hết cho tình năm ấy như hoa kia phân phương từ cơn gió rơi theo dòng nước trôi mang bi thương ai oán cất tiếng ca như than van đời thế nhân dù đời nhiều trái đắng bao liên thương có xương ghi ta cho nhân duyên năm xưa thêm bền lâu thiên thu vĩnh hằng vì nàng mà hữu ý nghịch thiên lý phá nát cương thường tròn một đời thương nhớ mang theo xuống hoàn tuyên ngàn năm dù đời nhiều trái đắng bao linh thương có xương ghi ta cho nhân duyên năm xưa thêm bền lâu thiên thu vĩnh hằng vì nàng mà hữu ý nghịch thiên lý phá nát cương thường tròn một đời thương nhớ mang theo xuống hoàn tuyên ngàn năm